chung mà có ý định cướp ở bay đó đó ờ, phát hiện máy bay của đối tượng ở trong khu vực uh, ngay cái máy bay cam nha anh minh rồi dạ giờ vâng. Đức máy bay uh, giờ Đức ok đi bữa chia đối tượng đang ba đó ba đối tượng đang ở bãi đá sân bay nè đối tượng có vẻ đối, đối tượng có vẻ chưa dám chơi có thể là chờ người đối tượng vào vẫn đang trước uh, sở chở ông đấy ba đối tượng đang ở đường băng tôi đang bị ghé vào lâu lắm không sao rồi đã là tổng cộng là có 4 xe quay lút đang ở đường băng ở chỗ dốc ờ, dốc dốc giao hàng phi công nè rồi đối tượng qua chị với chị cái chuyện của chị của chị ấy nớp nớp nớp bùi chi nớp bùi chi rồi nớp xe bùi chi ơi xe bùi trong đó cố đường con chạy đi sóc phai sóc phai sóc phai. Top 5, top 5 là nó cái đối tượng bên trong uh, khu nhà rồi Mọi người có vẻ úp Đắp nhanh, đắp nhanh, đắp Ai trâu xuống đi, ai trâu xuống Đi kia đi, kia đi Gì à? vậy? Ủa mấy thằng này sao nó biết mình ở trong này nhỉ? Nó theo dõi mình rồi, nó theo dõi mình rồi Vô vô hàng giúp phi công, vô hàng giúp phi công, vô hàng giúp phi công Cứ bắn xuống đi, cứ bắn xuống đi tụi nó ở trong hết tụi nó ở trong hết đánh hai cánh vô esu esu esu xuống khỏi nóc đi tụi nó ở trong hết rồi xin vị trí ờ giao hàng phi công ủa lộng bán máy bay bán máy bay đẩy vào đẩy vào đây đẩy vào đây đẩy vào đây đẩy vào đây ở trong clear ở trong clear ở trong clear lập lập hàng rào phòng thủ lập hàng rào phòng thủ đối tượng vẫn còn nha hai xe đối tượng nó chạy thoát nha ờ uh, uh, squad asu lên lên lên nóc uh, nhìn cao vị trí xung quanh nhé xin lại vị trí em đi này ờ bán máy bay bán máy bay sân bay quân sự yeah. Dạ. ờ bị bắn à ừ, ba người ba người một xe bị ốc rồi thôi không ờ, cái này ai chết ai, đau, ai đau rồi ao tắt đi ai à, đâu thì tắt mic lên tắt mic đi ờ chỗ này em ờ, tình huống là mọi người lướt súng đi lướt súng đúng không đúng không đúng không đúng không lướt súng xong rồi đưa lại ra đây á đạn đạn giữ lại đúng không anh đây chứ lên lên nắm lên mọi người dọc qua đây dọc qua đây mọi người dọc qua đây đánh bên phải qua nè đánh bên phải qua bắn được ai bắn được ok tim mặt đất tim mặt đất đánh cánh phải qua đi bằng tám đánh cánh phải qua mọi người cứ bắn nha từ bằng đất đang phía sau đây đánh cánh phải qua vòng qua cánh phải vòng qua cánh phải một số người vòng qua cánh phải đi tìm ai đang vòng qua kính thật chiếm được nóc chiếm được nóc uh, gì nha lô lô lô lô thế ơi lô thế ơi chiếm lại cái nóc chiếm lại cái nóc bên đây nóc chiếm rồi nóc chiếm rồi nóc chiếm rồi hai hai hai cẩn thận đi trận phá người nhá khu vực đi trận mọi người cứ bắn đi mọi người cứ bắn thôi đối tượng đã rút nha cái đối tượng đã rút nha cái đối tượng rút nhưng mà chưa chết ai đó có chiếc xe nè có chiếc xe lạ nè có chiếc xe bà lút lạ nè vậy ai bắt tao vậy thằng ớt xe bà lút tới xe bà lút tới xe bà lút tới phía trước mọi người đừng công mọi người đừng đẩy nữa mọi người đừng đẩy nữa quay về quay về cho cũ hai xe Blue ở đây User was moved out of your channel. bé bé bé, bé. Ừ. mở thẻ ba là nhìn xuống có hai xe có một chiếc xe Blue đó trên bay nè trên bay nè